những câu nói bắt đầu với từ đừng. Chúng ta cùng cảm ngộ một chút về bản thân mình qua những câu nói sau. Đừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn, hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau đừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình đừng ngại học hỏi kiến thức là vô bờ là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua đó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm đừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ giàu có trong cuộc sống của mình. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời. Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái đấy cho. Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm. Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thế nào tìm ra nó. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do. Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu. Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng. Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần, bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.